các bạn đến với channel của mình Tiên Sinh Vlog Trong video này mình sẽ tổng hợp danh sách tất cả các công việc kiếm tiền mùa dịch Thì à, gọi là kiếm tiền mùa dịch cho nó đúng trang vậy thôi chứ thật sự những cái công việc này Dù có dịch hay không có dịch thì thiên hạ vẫn làm gầm gầm Thì uh, chủ yếu đây là những công việc online nha Thì mình chia làm hai mảng chính Đó là công việc free và công việc đầu tư Thường hiện nay đa số mọi người có những người thích free có những người thích đầu tư và có những người thích cả hai vì thế nên bạn có thể tham khảo qua đầu tiên á, là công việc free số 1 làm MMO nó là MMO thì nó hơi rộng chứ thật ra tất cả những công việc này mình có thể quăng vô MMO hết tại vì trong MMO cũng có free và đầu tư nhưng cái MMO của mình á mình phải nó rõ luôn MMO mình nói cái bản free là MMO free có nghĩa là à, trong MMO á, thì bây giờ cái hai công việc chính đó là tuyển ghép cho các dự án Apple Web làm nhiệm vụ cho Apple Web thì uh, có những cái trang web và ứng dụng đó, họ có chương trình kiếm tiền online có nghĩa là các bạn giới thiệu người mới vô sử dụng cái ứng dụng hay là đăng ký trên trang web và làm cái nhiệm vụ trên trang web ứng dụng đó thì họ sẽ tiền trả tiền cho các bạn những cái nhiệm vụ đó thì có thể là đọc báo quảng cáo xem video nghe nhạc chơi game tải ứng dụng vân vân rất là nhiều cách thứ hai bán hàng online bán hàng online thì à, nó cũng ship vào một cái công việc online khá là phổ biến và hầu như đa số không phải đa số mà hầu như hiện nay cái tốc độ tăng trưởng cũng như số lượng người bán rất là nhiều nhất là mùa dịch này nè mọi người đều à, có xu hướng là lên lên mạng làm à, bán hàng online hết mình thì cũng từng bán hàng online nhưng mà cũng cũng cũng, cũng chưa có gọi là thành công hoặc gì chưa có tốt vì thế này giờ cũng không còn bán hàng online nữa bán hàng online thì thường bây giờ bán mỹ phẩm đồ ăn vặt và đôi khi uh, có thể là bán cả cổ phiếu cả coin <laughs> nhưng mà mấy cái này thì nó hơi cao cấp về thế nên ờ, muốn bán không phải là đơn giản nó phải nghiên cứu sâu lắm bán hàng online thì bây giờ chủ yếu là các, các bạn lúc facebook thì mình nghĩ đa số các bạn thường sẽ thấy là các công ty mỹ phẩm nè các công ty thời trang hoặc các công ty về trang sức hoặc các công ty phụ kiện này kia đó bán điện thoại rồi đó thì họ tuyển tuyển uh, ờ, cộng tác viên bán hàng online rất là nhiều các bạn có thể uh, tham gia các bạn có thể uh, liên hệ hiện nay nổi tiếng nhất là si Việt Nam si Việt Nam cũng là một trong những đơn vị về ờ, kinh doanh online tại nhiều công ty khách hàng online tiếp theo đó là công việc đăng bài uh, ở đây mình cũng không khuyến khích các bạn làm công việc này bởi vì khi mà các bạn tìm hiểu rất là nhiều cái công ty những cái hay là tổ chức hay là cá nhân gì đó họ tiện công ty văn đăng tiện công ty việc đăng bài nhưng là bắt đóng phí vài chục ngàn vài trăm nghìn đôi khi mình thấy nó thật sự không có giá trị bởi vì nếu mà đơn đơn giản đăng bài mà cũng đóng phí nữa thì thật sự nó không có hay không có tốt à, và các bạn có thể dùng số tiền đó vài trăm ngàn có thể đầu tư hoặc là tìm những dự khác ừ, để uh, các bạn ờ, tham gia tốt hơn là đăng bài thực sự đăng bài mà đầu tư thì mình cũng hao hao mình cũng không có khuyến khích công việc thứ tư đó là viết lách nhưng bạn nào mà có khiếu về viết lách có khả năng văn chuyên dồi dào thì các bạn có thể viết chuyện có một số trang ờ, web và viết chuyện đi cho các bạn kiếm tiền hoặc là các bạn có thể viết chuyện cho các diễn đàn ờ, hoặc là các bạn có thể ờ, làm viết viết viết content tự do hiện nay cái nghề này cũng khá hot mình copywriter ấy các bạn thì đây cũng là một cái cách kiếm tiền online cách này chỉ dành cho những người nào giỏi văn chương thường là phải có laptop có laptop mới làm được chứ bình thường những bạn là có chỉ có điện thoại không thì cũng khó à, tiếp theo là viết Ờ, làm youtube thôi cái này nó nó nó quá phổ thông rồi mình cũng không cần phải nói là là như thế nào mà nghĩ chắc bạn cũng biết à, làm youtube thì à, cũng có tại ừ, làm youtube thì mình xếp vào mảng re nhưng thực tế á nếu mà các bạn muốn kiếm tiền nhanh với youtube hoặc các bạn kiếm, kiếm tiền lâu dài thì sau này các bạn phải tái đầu tư chứ bình bình thường cũng hiếm hoặc là ít những cái à, người mà làm youtuber họ không đầu tư một cái gì cả ít chứ không phải đầu tư vài chục ngàn vài trăm ngàn thậm chí là phải đầu tư những cái máy quay những cái thiết thiết bị những cái bộ công cụ quay nó chuyên nghiệp nhưng mà tạm thời ship vào free đi vì thi à, vì theo free thì các bạn cũng có thể kiếm tiền nhưng mà khá ít và khá khá lâu đôi khi đầu tư tâm huyết vài tháng mới mới, mới bật được một kiếm tiền một kênh tiếp theo là viết blog à, cái này thì à, mình ship vào free thì nó cũng Ờ, hơi không thỏa đáng bởi vì các bạn ít nhất phải đầu tư mua một cái tin mềm nó xịn nó hơi nó nó cũng không phải là xịn sò mà nó hơi tạm tạm của vài chục ngàn và các bạn bắt đầu tạo một cái website rồi bắt đầu các bạn đăng bài viết đăng viết những cái gì bạn thích và sau một khoảng thời gian tùy theo những cái nét mà các bạn có thể tham gia thì họ có thể chấp nhận cái website của bạn có thể uh, khi mà các bạn được chấp nhận đi kiếm tiền với cái website đó, có nghĩa là các bạn đăng ký vào những cái mạng lưới quảng cáo thì họ đặt quảng cáo lên cái trang web của bạn và dựa vào số view ờ, mà số chắc vịt số những người dùng mà truy cập website của bạn ngàn view được không phí mấy đô hay là một hai đô đó tùy tùy vào mạng lưới thì các bạn cứ viết mỗi ngày thì các bạn tiền sẽ tự động về tài khoản các bạn nhưng mà cái này thật sự không đơn giản phải cần những người thật sự có kiên trì quyết tâm tâm huyết cũng như là có một cái chuyên môn có một sở thích về một lĩnh vực nào đó nó chia sẻ cho người khác thành trên một website cơ bản những cái việc uh, kiếm tiền miễn phí thì nó có nhiều đó thôi đó còn uh, tiếp theo là mình chia sẻ cho các bạn về những cái công việc đầu tư uh, có, có có một số khóa học ở trên mạng hoặc có số những người họ chia sẻ tới 45 90 mấy cách về kiếm tiền online hay là kiếm tiền mùa dịch thì cơ bản thì mình tổng hợp như đó cũng có những khóa học các bạn có thể nghiên cứu thêm hoặc là mình sẽ gửi cho bạn có những khóa học của những cái công ty đào tạo chuyên nghiệp đó họ là họ làm miễn phí để cho mùa để cho mọi người mùa dịch đi xem á uh, 45 phương pháp kiếm tiền online gì gì đấy đại, đại loại giống giống như vậy tiếp theo đó là đầu tiên đầu tiên là công công việc đầu tư đầu tiên đó là trade bo và forex hiểu hiểu đơn giản như này nè à, các bạn à, mua một cái hàng hóa nào đó ở giá trị thấp và bán nó giá trị cao và thời gian giao dịch là khoảng 30 giây một phút hai phút tùy sàn tùy cái trang web hoặc là tùy cái cái cái đơn vị mà các bạn tham gia BO ờ, là quyền chọn nhị phân còn forex là giao dịch ngoại hối forex chủ yếu là tập trung vào à, mảng à, các cặp tiền tệ có nghĩa là hai cái cặp hai cái tập hai cái cặp tiền tệ ấy một một cái cặp một cái cặp tiền tệ thì giữa hai cái tiền tệ đó đều luôn có một cái giá trị hối đối và cái giá trị này nó biến động rất là nhanh và khi mà các bạn trade có nghĩa là các bạn mua mua thấp bán cao á, thì các bạn trade thì các bạn uh, ăn cái khoản chênh lệch đó của của cái ờ, cái hàng hàng hóa đó hàng hóa có thể là tiền tệ uh, coi dầu vàng à, thường thường bây giờ ta chơi chơi coi nhiều coi nó dao động kinh khủng đôi khi nó có thể tăng gấp đôi gấp ba gấp mấy chục lần trong vòng một ngày vì thế nên uh, có thể các bạn nghiên cứu mua cổ phiếu chưa lên sàn đó là cách thứ hai hiện nay có rất là nhiều công ty ví dụ như nổi tiếng nhất đây là Milan, Goldham, giờ là có Crown, Fnes à, ừ, cơ bản là mấy công ty nổi tiếng giờ thì họ có một cái chương trình là bán cổ phiếu chưa lên sàn thì sau khi lên sàn thì các bạn có thể tăng x 2 x 3 x 4 lần tài sản nữa à, quên Winbank nó Winbank Winpool thì nó cũng khá là nổi tiếng trước đây bây giờ họ cũng còn khá phát triển và càng ngày càng phát triển thì các bạn mua cổ phiếu thì thứ nhất các bạn được quyền lợi là được nhận cổ tức hoặc là được cái giá trị lãi suất kép khi mà cổ phiếu lên sàn kèm theo những cái ờ, chính sách để xây dựng hệ thống gì nữa đấy và thêm những quyền lợi khác nữa thì tùy dự án thì nó có từng quyền lợi riêng để các bạn tìm hiểu chứng khoán cái này là một cái lĩnh vực nó khá phổ biến nó mang tính phổ thông và nhiều người biết rồi nên mình cũng không phân tích sâu thì uh, các bạn uh, mua cổ phiếu những công ty đã lên sàn ở Việt Nam hoặc nước ngoài rồi đó và các bạn uh, mua nó tại điểm uh, giá nó thấp và bán nó thời điểm giá cao ví dụ như bạn quy định là điểm chốt lời là tăng 10 phần trăm 20 phần trăm 30 phần trăm gì đó các bạn sẽ bán các bạn sẽ bán đơn giản vậy thôi tiếp về liên kết tiếp về liên kết thì uh, mình có thể ship vào free nhưng không mình ship vào đầu tư bởi vì khi mà các bạn lập tiếp liên kết bắt buộc ở đây mình không phải là bắt buộc nha nhưng để kiếm tiền nhanh để kiếm tiền lâu dài để kiếm tiền bền vững thì các bạn phải đầu tư ít nhất là vài trăm nghìn vài triệu chứ không thể nào mà kiếm tiền tiếp với tiếp thị liên kết mà miễn phí 100% được cũng có cũng có một cũng có ví dụ như ban thì cũng có thể kiếm tiền miễn phí miễn phí hoàn toàn nhưng mà thật sự thì nó không đơn giản và nó có thể là khá là kỳ công khá là vất vả và không thể nào miễn phí toàn vẹn 100% được nó cũng đầu tư một chút chút nhỏ nhỏ gì đó nói chung là thì việc tiếp thị liên kết thì các bạn có thể tìm hiểu thêm hiện nay có rất là nhiều dự án tiếp thị liên kết với sàn sàn thương mại điện tử tiếp thị liên kết khóa học buổi văn văn rất là nhiều tiếp theo đó là hiếp hiếp là đầu tư siêu lợi nhuận đó các bạn thì các bạn đầu tư vào những án mà nó gọi là nó nó có một cái mức lãi suất rất là cao lên tới vài chục phần trăm tiếp theo là đầu tư về um, xem video à, và review kiếm tiền thì mấy cái hình thức này muốn không khuyên các bạn không nên làm đó là nó hoạt động theo mô hình là lấy tiền mình sao trả tiền mình trước có nghĩa là khi, khi mà các bạn uh, mình đón thôi nghe chứ thật sự mình không nghe nói tại vì á tại vì có những dáng tương tự như vậy ví dụ như là đầu tư quạt min nó trước đây á, cái dự án quạt min hoặc cái dáng nó giống giống gì đó nó đã sọc ví dụ bây giờ các bạn đầu tư vô vài chấm nghìn các bạn được vài chục nghìn nếu hoa hồng đó rồi các bạn xem video được trả tiền còn có những người sao á, họ đầu tư vào cái số tiền của người sao đó họ sẽ lấy trả một phần cho các bạn việc bạn xem video và cứ như vậy cứ như vậy cứ như vậy mua coi có nghĩa là các bạn thấy cái đồng coi là đó nó tiềm năng nó có thể tăng x2 x3 xn lần ở trong tương lai thì bạn mua và đến khi đó bạn bán đôi khi thì bạn có thể ít mấy lần tài sản trở thành triệu phú đô la là bình thường trong thời đại hiện nay cơ bản đó là những hình thức mà phổ biến còn chi tiết thì mình đã từng tham gia hoặc là tìm hiểu hết tất cả các hình thức này rồi nếu các bạn quan tâm đến hình thức nào thì có thể liên hệ mình mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn và tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người trong cái video sau